chào tất cả các bạn trên à, Facebook của Giang và chào tất cả các anh chị em bạn bè trên à, Facebook của à, diễn viên Ốc Thanh Vân. Xin chào Ốc Thanh Vân. Xin chào anh ạ. À. Và Ốc xin được gửi lời chào đến tất cả các bạn, những người thân, những người thương của Ốc trên Facebook của mình và cả Facebook của anh Giang nữa. Em hy vọng là những người bạn của em trong Facebook của em cũng sẽ trở thành những người bạn của anh trong Facebook của anh ạ. À. Và vâng. chúng ta sẽ có sự kết nối với nhau. Ok. À cảm ơn các bạn đã theo dõi và livestream và cái talk show này của giang với ốc à, hôm nay là một talk show rất là tự nhiên rất là thoải mái à, à, ốc và Giang sẽ cùng về, trò chuyện với nhau về mỹ phẩm thôi à, một người đàn ông đam mê mỹ phẩm và một mc một diễn viên nổi tiếng nổi tiếng một bà mẹ cũng đam mê mỹ một, phẩm ạ một bà mẹ bình thường cũng đam rất là đam mê mỹ phẩm yeah. Dạ. cho nên là trò chuyện đây là trò chuyện này. hai người đam mê mỹ phẩm với nhau nhưng là là khác nhau đó là một nam và một nữ yeah. Dạ. bình thường là toàn mỹ phẩm là toàn nữ đúng không nhưng hôm nay các bạn sẽ thấy là, là à, à, Giang là đàn ông mà nhiều người đặt câu hỏi là liệu đàn ông làm mỹ phẩm có hai like hay không? Dạ, em nghĩ ừ. là câu trả lời là vẫn rất là khả thi với ai thì em không biết nhưng mà với anh Giang thì em nghĩ là điều đó rất là phù hợp tại vì mỗi lần mà nói tới mỹ phẩm là chắc các bạn cũng cảm nhận được là ánh mắt của anh ấy là sáng bừng lên tại sao anh lại mê mỹ phẩm đến như vậy à, vốn dĩ là trước đây là anh không làm về ngành mỹ phẩm đâu yeah. Dạ. à, làm về xây dựng cơ là liên quan lắm làm về xây dựng dạ. không liên quan không liên quan em đang em à, đang chào bạn à, đấy. <laughs> đấy tức là đấy là đi làm xây dựng thì lúc nào cũng đầu bộ tóc rối yeah. Dạ. rồi vào công trình lúc đấy là đối tác của hoàng anh gia lai thì là vào công trình là về là sơn nó cứ bùi mùi hết cả lên làm sau 5 năm thì dừng lại đang làm tốt vừa bảo mọi người bảo sao dừng lại bảo không thích là gì đi làm cái nghề à, tiền thì có yeah. Dạ. nhưng mà hút thuốc này suốt ừ ngày hút thuốc này ngày xưa anh hút nhiều thuốc lắm yeah. Dạ. đấy, một ngày bốn gọi, ừ. là thiên hà không ai hút bằng yeah. Dạ. đấy cái cái cái cái tự hào đấy là tự hào chết người cái thứ hai là <laughs> uống cà phê yeah. Dạ. một ngày từ năm đến mười cứ cà phê nói chung là anh toàn chơi mấy Đúng cái, cái thứ đó không đó bài. <laughs> yeah. đấy, là, tức là người lúc nào cũng dơ mà rõ ràng là anh chỉ thích lúc nào người sạch chạy cơ yeah. hồn dĩ là từ sinh viên cho đến nay là tám là làm một số các công việc liên quan đến marketing ừ. lúc nào cũng chỉnh chu bảnh bao nhưng đến lúc đi làm xây dựng thì cảm thấy người nó cứ thế nào ấy và không phát triển được cho nên mới bắt đầu là đi tìm một ngành khác yeah. Dạ. và tìm tới ngành mỹ phẩm đầu tiên là thử cho vui thôi thử cho vui thôi bởi vì anh là dân bán hàng dân yeah. Dạ. kinh doanh cho nên là cái gì có tiền thì kinh doanh nhưng không ngờ là càng thử thì càng thấy vui yeah. Dạ. ngày xưa tiết lộ với ốc là cầm mỹ phẩm về để bán mà cầm hai hút em lên không biết cái này là nó là cái gì người ta nói là kem đặc kem lỏng mình cũng không biết à, toner với là toner với là serum không hề phân biệt được trời ăn vậy là à, hay rồi chứ còn trí rùa nhà em là còn không biết một cái gì hay <laughs> như là vợ tôi gì thì xài đấy thôi rõ ràng là đối với những người đàn ông một khi không mê mỹ phẩm thì thôi còn nếu mà đã mê thì họ sẽ mê giống như người đàn ông đang ngồi bên cạnh ốc này bây giờ còn cuộc đời của ốc thì có lẽ là đã gắn liền với mỹ phẩm từ rất lâu rồi tại vì em làm công việc nghệ thuật đã rất là nhiều năm và với một người à, là một diễn viên sân khấu hay là một mc thường xuyên phải đi quay hình thì chắc chắn là trên gương mặt của mình lúc nào cũng phải có son phấn rồi đó Tuy nhiên việc trang điểm để mình làm nghề thực sự nó cũng khác rất là nhiều khi mà bạn thực sự hiểu về mỹ phẩm, hiểu về các sản phẩm dưỡng da và kinh doanh nó bằng tất cả các tâm thật sự của mình giống như điều ốc đang làm. Nó sẽ không phải chỉ là biến hình để lên hình cho thật là lung linh để mình có những cái bức hình sống ảo trên Facebook nữa mà câu chuyện này nó sẽ có chiều sâu hơn như vậy. Bởi vì em nghĩ rằng là đối với phụ nữ và nhất là phụ nữ hiện đại thì những cái áp lực, những cái lo toan nó quá nhiều lúc nào cũng bủa vây hết ốc cũng giống như các bạn về đến nhà thì cũng ờ, làm tỉ việc không tên trong gia đình rồi chăm sóc các con nếu như mình không có yêu thương bản thân mình và bỏ bê việc qua việc chăm sóc da thì một ngày nọ bạn sẽ thấy là gương mặt của mình rất là nhiều những cái đốm nâu tàn nhang những cái nếp nhăn và lúc đó thì nhiều khi là hoang mang là là là không biết phải bắt đầu từ đâu vậy thì chúng ta nên cho mình cái cơ hội được chăm sóc làn da của mình từ những cái điều nhỏ bé nhất vì chính là tìm thấy mình trong mỹ phẩm cho nên là ốc mới quyết định kinh doanh thì tại cửa hàng của mình hiện tại á, thì cũng có rất là nhiều những thương hiệu khác nhau nhưng mà ốc cũng rất là hạnh phúc khi khoe với cả nhà rằng là mình đã có la givado trên kệ của ốc mama và đây là một cái cơ duyên của anh em mình em rất là vui với điều đó à, cảm ơn ốc đã chia sẻ à, cái à, cơ duyên đến với à, la givado nhưng anh muốn hỏi à, và à, thực sự là anh cũng rất là ngạc nhiên khi mà anh công bản thân là anh công là một nhà báo anh công là phó giám đốc của công ty yeah. Dạ. anh công đi chơi với rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ thì à, anh công có có một món quà anh công bảo là anh giang ơi à, à, công muốn tặng một món quà này cho một người bạn yeah. Dạ. à, thì lúc đấy anh không biết là anh công tặng cho ai đâu anh công tặng cho ai đâu yeah. Dạ. thì sau này thì anh công mới khoe anh công mới khoe là anh tặng cho ốc yeah. anh tặng cho ốc vậy ốc có thể chia sẻ một chút là à, khi đầu tiên ốc sử dụng cái bồ nào của vado và cái cảm nhận đầu tiên của ốc là như thế nào và khoảng ốc dùng bao nhiêu lâu thì yeah. Dạ. ốc cảm nhận rõ về nó dạ đầu tiên là phải gửi lời cảm ơn anh công người đàn ông đang ngồi ở phía bên trong trong chỗ <laughs> chúng tôi đang quay hình anh ấy rất là dễ thương và anh nhiệt tình làm cho mình cảm thấy trời sao mà con người này lại yêu quý mình đến như vậy ốc nghĩ ốc là một người cực kỳ may mắn bởi vì ốc có cơ hội được gặp rất là nhiều những người đáng yêu họ nhiệt thành với mình và làm cho mình không thể nào mà từ chối họ được thì khi mà anh công liên hệ với ốc và anh nói rằng là anh muốn tặng thì ốc cũng rất là sẵn lòng nhưng mà thật sự là do em làm kinh doanh về mỹ phẩm và em lại là một người mà chuyên viết review hoặc là làm các đoạn clip để mà giới thiệu về các bộ sản phẩm nếu như em cảm thấy nó thực sự Ờ, tốt hay là muốn chia sẻ với mọi người cho nên là thực sự là một ngày ốc nhận được rất là nhiều những lời đề nghị những lời giới thiệu hoặc là các bộ sản phẩm gửi tới nhưng mà không hiểu tại sao bằng một cái chắc là một cái sự kết nối đặc biệt nào đó ngay từ lần đầu tiên mà mình tiếp cận với bộ sản phẩm này thì mình đã có một sự cảm mến vô cùng đặc biệt đó chính là bộ sản phẩm đang có mặt ở đây đây là Inner Nature và ốc nhìn vào mình thấy rằng ồ sao bộ sản phẩm này trông nó lại chỉnh chu trông nó lại sang trọng và lại có một cái gì đó nó lại rất là gần gũi như vậy và em đã xài ngay trong cái ngày đầu tiên khi mà em đã nhận được cái hộp quà này và chỉ cần đêm đầu tiên thôi ốc đã biết rằng đây là một sản phẩm tốt không cần phải quá nhiều ngày tại vì mình đã xài rất là nhiều những dòng dưỡng da trước đó cho nên là ông nghĩ là cái độ nhạy cảm và tinh tế của mình nó cũng ở cái cái cái mức nó khá là tốt cho nên là khi mình sử dụng cái bộ ba bước này toner serum và cream thì mình ngay lập tức mình thấy là buổi sáng ra da của mình đã có sự thay đổi căng mướt lỗ chân lông có vẻ như là nó nhỏ hơn và mình thấy là mình đã được hấp thụ một cái nguồn dưỡng chất cho chính làn da của mình và những ngày sau đó ốc duy trì việc sử dụng cái bộ sản phẩm này những cái chuyến đi xa của nhà mình đi rất là xa luôn em đi mỹ vào hồi đúng tháng rồi, 3 em nhớ, cũng mang theo đúng rồi anh nhớ là lần này có đi đi mỹ thì em mang dạ theo em mang theo trời ơi mọi người cũng thấy là nó rất là hoành tráng nhưng mà mình vẫn dành một cái vị trí đặc biệt ở trong vali để mang theo và sử dụng liên tục thì lúc mà ốc đến mỹ vào ờ, dịp tháng 3 thì thực sự là thời tiết tại washington dc hay là new york thì rất là lạnh và đúng ra theo cái cái cái quy trình thông thường là lạnh thì da mình sẽ khô nhưng mà đúng da rồi. em không khô một miếng nào cả vẫn rất là mướt và em rất là tự tin để sửa soạn và có những cái bức hình đẹp cùng với cả nhà của mình thì khi mà mình đã sử dụng rồi rồi sau đó em lại biết thêm những thông tin ngoài InnoNature thì Mascos còn sở hữu cả Lagivado nữa bắt đầu em tìm hiểu cũng mò vào trang à. page của mình <laughs> xem feedback rồi cũng nghe những lời chia sẻ từ anh công và trong lòng mình thấy hay là hay là mình thử làm một đại lý của La Guivado xem như thế nào nhưng mà sau khi tìm hiểu nhiều hơn nữa thì ông nghĩ rằng là đại lý thì chắc là mình sẽ phải làm được cái điều gì đó nó lớn hơn một chút ông muốn được trở thành nhà phân phối cơ tức là nếu như mà từ mình sẽ có thêm những đại lý nữa thì ông cũng sẽ rất là vui với điều đó và cũng rất là nhanh thôi sau khi kết nối với nhau thì chúng tôi đã có một buổi ờ, gặp nhau tại cửa hàng lúc đó thì em rất là vui và cũng cảm thấy rất là vinh hạnh vì đây là boss là sếp của ờ, Mascot nhưng mà anh vẫn dành thời gian để ghé thăm em và sau hôm đó thì ốc đã chính thức có những sản phẩm tốt là Lagivado hay là Indonesia thuộc Lagivado trên kệ của ốc Mama và tới bây giờ thì à, tuy là cái thời gian để em chính thức bán những sản phẩm này cũng chưa quá lâu nhưng em dạ cũng vâng. khá là tự tin trong ờ, vai trò mới này cùng với Lagivado ạ. À, cảm ơn ốc rất là nhiều và ngày hôm nay thì à, xin thông báo về tất cả các anh chị em bạn bè ở trên Facebook của Giang và trên Facebook của của ốc à, chính thức ông trở thành nhà phân phối của Lagivado và à, các bạn là đại lý hãy à, hoan nghênh và bắn tim và chúc mừng à, chị ông trở thành nhà phân phối của Lagivado và chúng ta trở thành đồng đội của nhau các bạn nhé yeah, dạ, và mà... các bạn không quên không quên hãy share các live stream hãy share live stream này ở trên Facebook của Giang và trên Facebook của chị Ốc để mọi người được biết được nhiều hơn à, nếu như ai có những cái đa, những niềm đam mê kinh doanh mỹ phẩm à, phụ nữ cũng được đàn ông cũng được à, và nếu ai đam mê nha nếu ai đam mê nhá à, các bạn có thể kết nối với ốc và kết nối với, à, với tôi à, chúng tôi sẽ à, sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ các bạn để các bạn có trở thành một người kinh doanh tốt hơn à, còn nếu các bạn muốn mua sản phẩm thì các bạn có thể à, trên facebook của chị ốc là các bạn muốn mua Lucky Vado hay muốn mua Inner Nature thì à, đều ok thoải mái hết Dạ, yeah, ốc uh, sẽ rất là hào hứng nếu được chia sẻ với ai đó về Lagivado hay là Inner Nature và ốc cũng rất là vui như cũng như là sẽ rất là mừng nếu như mà biết được tất cả các đại lý khác của Lagivado trên toàn quốc cùng bán tốt tại vì cái này nó sẽ là một chiến tuyến rất là lớn mà chúng ta phải cùng đồng hành với nhau nên là cũng mong rằng là tất cả những nhà phân phối hay là các đại lý của Lagivado các bạn đã đi trước ốc trong công việc này rồi thì các bạn hãy tiếp tục duy trì cái niềm đam mê này các bạn sẽ có thêm những khách hàng tiềm năng và các bạn sẽ ngày càng tự tin hơn trong công việc kinh doanh mỹ phẩm bởi vì chúng ta đang được làm việc với một công ty mà họ đã xây dựng một hệ thống rất là chỉnh chu và bài bản cái này cũng là cái điều mà ốc nghĩ rằng là ờ, nó sẽ giúp cho việc kinh doanh đặc biệt là kinh doanh online về mỹ phẩm tại Việt Nam của mình sẽ phát triển tốt hơn vì ờ, thực ra là so với các quốc gia ờ, trong khu vực châu Á thôi chẳng hạn thì Hàn Quốc đã có một nền công nghiệp mỹ phẩm phát triển quá là mạnh mẽ, một gần như là một đế chế và chúng ta đi sau cho nên chúng ta phải học từ họ rất là nhiều. Và các bạn có thể yên tâm 100% với những sản phẩm của Lagivado bởi vì ông biết rằng là ờ, CEO của Mascos thì anh đã dành rất là nhiều tâm huyết trong việc nghiên cứu tìm tòi có những cái sản phẩm mà anh phải mất rất là nhiều thời gian để có thể tạo ra được cái sự khác biệt thì ờ, khi mà tập trung làm với Lagivado như vậy thì trong số những cái sản phẩm hiện có thì anh đã um, gọi là dành thời gian nhiều nhất cho cái sản phẩm nào ạ? À, thực ra là đối với uh, à, Lagivado yeah. Dạ. thì bản thân để ra được những sản phẩm này cái từ đầu tiên xuất phát là cái từ Marcos yeah. à, cái Mac là Maximum yeah. à, là đỉnh cao là Cos là Cometic bắt đầu từ cái tên công ty yeah. khi mà anh đặt lên công ty đã anh đã định hướng tới là gì cái cái cái giá trị cốt lõi của nó là luôn luôn tìm ra những sản phẩm đỉnh cao nhất Đã, <laughs> dạ. dạ. luôn luôn tìm ra là gì cao nhất trong ngành mỹ phẩm dạ. đầu tiên anh không phải tới Hàn Quốc đâu mà đầu tiên là anh làm việc với hiệp hội mỹ phẩm thế giới bà Claudia yeah. à, bà người Ý anh làm việc với hiệp hội mỹ phẩm thế giới sau đấy là bà mới giới thiệu rồi anh mới hỏi bà là theo bà thì bây giờ xu hướng mỹ phẩm nó đang đi về đâu và nếu bây giờ tôi muốn làm một thương hiệu thì ừ. tôi cần làm với quốc gia nào ờ, có rất là nhiều lựa chọn thì bà mới nói đối với người Việt Nam vì bà nhìn bức tranh tổng quan trên toàn thế giới cho nên là bà mới nói là đối với người Việt Nam thì hãy làm mỹ phẩm của Hàn Quốc và trọng tâm mỹ phẩm ở trên toàn thế giới cái nối bây giờ là Hàn Quốc dạ. tất cả các nước à, châu Âu họ cũng đang sang Hàn Quốc để học hỏi chứ không phải riêng gì về Việt Nam đâu dạ. nên bà mới chỉ ra và từ đấy anh làm việc với các nhà khoa học của Hàn Quốc hiệp hội mỹ phẩm Hàn Quốc từ hiệp hội mỹ phẩm thế giới bà chỉ sang hiệp hội mỹ phẩm Hàn Quốc Dạ. yeah. phải làm việc với trực tiếp với hiệp hội mỹ phẩm Hàn Quốc sau đấy làm việc với các nhà khoa học và sau đấy test à, test 6 tháng thì mới ra được dòng sản phẩm mỗi một sản phẩm là test 6 tháng đấy. có những sản phẩm là test gần như là gần được một năm rồi đấy yeah. Dạ. nhưng mà chưa chọn được bởi tháng 6 này mới ra à, mới giờ mới xong này tháng 6 mới ra có dạ. những sản phẩm test năm ngoái nhưng mà đến mùa đông năm nào tới đây mới ra được yeah. là test rất là kỹ nguyên một đội ngũ ai đi à, là các bạn là idea đây không phải là nghiên cứu về chất mà các bạn nghiên cứu để xem là à, dùng nguyên giá nó như nào nó có chuyện nó đi dựng hay không nó có đẹp hay không à, là cái mà là cái vào đồ ở đây cái chữ của nó là tinh hoa mỹ phẩm Hàn Quốc tức là anh muốn đưa những cái gì hay nhất của người Hàn Quốc về cho người Việt Nam nhưng nó phải là phù hợp cơ dạ. yeah. à, tại vì anh làm việc về hợp với mỹ phẩm Hàn Quốc thì năm 2008 2009 là mỹ phẩm Hàn Quốc là ồ ạt vào Việt Nam yeah. Dạ. nhưng bắt đầu sang đến 2010 11 bắt đầu thoái trào và rút lui tức là chỉ còn con đường sách tay thôi còn đường chính ngạch không vào được nữa và bên bên kia họ cũng nói là chúng tôi vào nhưng mà chúng tôi gặp nhiều rất là nhiều vấn đề về cái vi phạm Hàn Quốc vì nó không có thích hợp không phải nó không có tốt nó rất là tốt nhưng nó không thích hợp với giá người Việt cho nên họ phải rút lui rất là nhiều chỉ còn rồi một số nhãn hàng à, đi đi tiếp nhưng mà nó cũng không phù hợp lắm và đi theo con đường là tiểu ngạch nhiều hơn ừ. cho nên là sau này à, khi anh hiểu được điều đấy thì anh làm việc với họ thì trực tiếp à, ra những cái công thức để công thức là phải được test trên da người Việt 6 tháng về thế mạnh của Marcos đó là nghiên cứu thị trường Đấy, à, anh đi mỗi một tỉnh như vậy là tiếp cận khoảng 200 đến 300 nghìn người à, khi mà làm target quảng cáo ấy là tới chừng đấy và hội nghị là từ 500 đến 1 nghìn người cho nên mình có cơ hội để mình test yeah. Dạ. mình mình khảo sát thị trường và thấy được nhu cầu của thị trường cho nên đưa ra những sản phẩm phù hợp dạ. nên trọng tâm trọng tâm của Lagivado là đi vào dưỡng da cơ bản trước yeah. Dạ. chứ không phải là đi những cái gì ghê gớm bởi vì anh biết được khi anh làm khảo sát thị trường hay là gì cái quan trọng nhất ờ, không phải là sản phẩm hot trend hay là sản phẩm này nọ mà là phụ nữ Việt Nam chưa biết dùng mỹ phẩm cho nên phải chỉ đó à, khác với các công ty khác thì các công ty khác đi đi quảng cáo người khác thì thường là quảng cáo sản phẩm tốt yeah. Dạ. nhưng mà mắc cốt thì lại đi làm một cái việc mà không giống ai cả đó là đi đào tạo thị trường yeah. Dạ. đấy bỏ tiền ra đi đào tạo thị trường mà không quảng cáo sản phẩm à, chỉ cho người tiêu dùng cách xài mỹ phẩm cách xài mỹ phẩm thế nào cho đúng yeah. cách dạ. chọn thế nào mỹ phẩm cho đúng rồi à, cách từ những chi tiết đơn giản thôi à, cách sử dụng dưỡng da mặt cách sử dụng toner tại sao phải dùng cà bồ cách dùng cầm nặng đi làm những việc mà nhiều người bảo quá sao anh Giang ấy đi đào đào thì cũng buồn cười đấy anh đi bán hàng buồn cười đấy yeah. Dạ. anh này không có giới thiệu gì về sản phẩm của mình nhiều cái đó người ta gọi là có tâm quá đó anh à, thực ra là cả mình cần là cần cho mình phải rõ ràng yeah. là dạ. khi theo con số mà thống kê anh làm ở tất cả các tỉnh nhá, gần như là chỉ có 5% là biết rằng sàn mỹ phẩm còn dạ. lại 95% là không biết sàn yeah. Dạ. cho nên bây giờ mà quảng cáo có tốt mà không biết xài thì cũng như nhau thôi mình làm cái việc mà không ai làm yeah. Dạ. đó là đi đào tạo cho thị trường Yeah. Dạ, cái đó là một cái điều rất là đáng ghi nhận của Lagivado Tại vì thực sự ốc cũng đang làm công việc này Tuy là em làm với cái quy mô nó nhỏ bé hơn Em không có cơ hội để mà tiếp cận một cái số lượng người quá nhiều như anh Nhưng mà bằng cái cách ờ, của mình thì em cũng cố gắng thay đổi quan điểm để ờ, người Việt mình sẽ biết cách dưỡng da nhiều hơn và ốc à. phải công nhận là những điều vừa rồi anh Giang nói rất là chính xác tại vì như ốc là ốc đã sử dụng rất là nhiều những sản phẩm của châu Âu chẳng hạn hàng nội địa của Đức hoặc là ừ. các ờ, dòng mỹ phẩm của Mỹ thì thực ra nó vẫn có rất là nhiều cái rất là đáng khen ngợi tuy nhiên là về xu hướng thì đúng là mỹ phẩm Hàn Quốc hiện nay vẫn đáp ứng được cái nhu ừ. cầu dưỡng da nói chung của đa số người Việt đúng nhưng rồi có rất là nhiều những thương hiệu mỹ phẩm họ gần như là đứng hàng đầu của quốc gia này luôn nhưng khi đến một số những cái đất nước như là các nước Đông Nam Á, Việt Nam chúng ta chẳng hạn thì người Việt mình dùng không được là bởi vì không khí của Hàn Quốc thì lạnh Đúng rồi. không có bị nhiều độ ẩm còn mình lại vừa nóng vừa ẩm cuối cùng thì cái hiệu quả dưỡng da đôi khi không thấy được mà chỉ thấy khó chịu Đúng thấy rồi, cái sự nhờn rít và làm cho người ta cảm thấy bức bối mà xài mỹ phẩm mà cảm thấy không thoải mái thì làm sao mà có cái cảm giác nó sung sướng được Đúng nhưng rồi. mà với Lagivado các bạn biết không khi mà ốc test cả bộ sản phẩm này lần đầu tiên ốc thử hết luôn từ trên xuống dưới và em bôi bao nhiêu lớp lên mặt và gương mặt của em vẫn cực kỳ nhẹ tênh đó là một cái điều mà ốc thấy rằng ồ hay thật không biết bằng cách nào mà Lagivado có thể làm được một cái điều rất là thần thánh như vậy tại vì nhiều khi á nếu như chúng ta chỉ sử dụng ví dụ à, hai bước thôi một bước emotion một bước cream thì chúng ta sẽ thấy ở ừ, da của mình nó ẩm vừa đủ nhưng nếu bạn tưởng tượng là bạn sử dụng trọn bộ luôn như ốc nha ốc sẽ à, tẩy trang với lavado sau đó thì mình sẽ à, rửa mặt rửa mặt xong mình sẽ peeling gel tức là sử dụng tẩy tế bào chết rồi tiếp tục bắt đầu đến công đoạn dưỡng da mình sẽ sử dụng toner toner xong mình sẽ sử dụng đến sữa dưỡng da sau đó mình sử dụng serum mình sử dụng kem dưỡng bao nhiêu bước như vậy nhưng mà gương mặt của mình mình chỉ có cảm giác là nó căng nó bóng và nó nhẹ và không có một cái cảm giác nào nó đem đến cho mình cái sự phiền toái hay là khó chịu và ông có ghi lại những cái hình ảnh này ở trong một cái đoạn clip ngắn lúc đó ông có nói với mọi người là các bạn nhìn nè ông bôi tất cả các bước nhưng mình vẫn có một cái cảm giác rất là thoải mái thì sau cái đoạn clip đó thì em cũng đã nhận được rất là nhiều những câu hỏi trong inbox về Langivado và ông phải nói với các bạn là chính bản thân ốc là một người trải nghiệm và mình thấy được cái sự khác biệt lớn nhất của Lagivado so với những sản phẩm khác hiện tại mà mình đánh giá đó chính là Lagivado không có tập trung vào những cái xu hướng mà mang tính um, gọi là thời cuộc mà Lagivado dạ. muốn thay đổi quan điểm dưỡng da của người Việt cho nên tất cả những sản phẩm đều là cái sản phẩm nền tảng cơ bản và đó chính là cái điều cốt lõi để có thể đem đến làn da đẹp. Làn da đẹp là làn da sạch, làn da khỏe, làn da có đủ độ ẩm. Khi da của bạn có được những điều này rồi lúc đó bạn sẽ tha hồ sử dụng những cái sản phẩm nó mang tính vĩ mô hơn chuyên sâu hơn còn nếu như bạn bỏ qua cái bước cơ bản này thì cho dù bạn có sử dụng cái sản phẩm nó mắc tiền ra sao đi chăng nữa thì bạn cũng rất là khó để cải tạo làn da của mình cho nên cũng rất là ghi nhận <laughs> cái cái công sức này của là Givado à, à, nói đến đây thì à, mỗi một lần đi thị trường anh thường à, nói đùa với các bạn khi mà anh chia sẻ và anh đào tạo cho các đại lý với khách hàng á thì anh đưa ra một cột này là những sản phẩm cơ bản yeah. Dạ. Đấy, còn những sản phẩm này là bổ sung thì à, tôi vẫn nói về các bạn khách hàng là gì à, những sản phẩm cơ bản là giống như vở này dạ. những sản phẩm bổ sung là giống như bồ hả à. không có bổ sung cái này bổ sung cái này <laughs> tăng cửa nát nhà bà con ơi ê, ê, em nên, em không chịu <laughs> ê, cho nên là đấy, đang, đang, đang ví dụ nhá đấy này nếu mà mà nói đúng hơn là mà cái từ đấy từ là cơm đấy sản phẩm cơ bản là cơm đấy sao làm một mình là em em làm cơm ờ. làm phở làm bún em làm hết bây giờ muốn cỡ nào chơi cỡ đó không được <laughs> đi ra ngoài bonus hay khuyến mãi thêm nói chưa cái này là chỉ là cái ví von vui thôi nhưng mà ờ, rõ ràng là đàn ông kinh doanh mỹ phẩm xong rồi cuối cùng là vẫn có cái góc nhìn của người đàn ông chứ phụ nữ chúng ta thì sẽ không chịu như vậy đúng không các bạn chúng phải ta muốn là tất cả mọi thứ phải nắm trong tay tại vì là nhiều anh là gì cũng rất là nhiều chị và nhiều nhiều anh nhá cái này là nói chung chung nhá Đấy. nhiều anh nhiều chị là khi đi ra hỏi là em muốn dùng một em dưỡng da chỉ cần mỗi một tiếp kem không yeah. Dạ. hoặc là em chỉ cần dùng một uh, cái sữa cái à, gọi là mặt nạ không yeah. Dạ. em dưỡng da được không tức là đi dưỡng da mà có một thứ yeah. Dạ. thì anh mà này là bồi dưỡng da cơ bản là giống như cơm đó và những cái thứ đi kèm như mặt nạ mặt nạ ngủ à, hay là những sản phẩm đấy nó là phở cơm thì chúng ta người việt nam chúng ta ăn hàng ngày phở thì lâu lâu mới để một tí toàn vài ba bữa thôi chứ không phải ăn liên tục cho nên để các bạn phân biệt đâu là phở đâu là cơm và đâu là cơ bản và đâu là bổ sung để các bạn hiểu chuẩn còn à, make up make up thì giống như là bình thường à, make up thì giống như là lúc mà ở nhà thì thì là bản chất con người của chúng ta à, còn make up là lúc mà khoác lên này này Đấy. nhưng mà nhưng mà nếu mà bên trong này mà nó, nó hóa về hoa sỏi đấy, đấy nó không có đẹp thì make lên chỉ lúc được lúc đại thôi yeah. Dạ. còn muốn là à, một cơ thể đẹp một cái hình ảnh đẹp khi mà chúng ta make up lên những bộ đồ thì bên trong chúng ta một body đẹp đấy, nói thì... chung là ý anh là ngoại thất à, đẹp mà nội thất cũng phải đẹp chính đúng không nội thất đẹp trước thì trong ngoại thất vào nó rất là đẹp dạ. yeah. à, nhưng ngoại thất mà đẹp mà đến lúc mà nội thất không đẹp thì bỏ ra cái vợ sờ chạy mất dép <laughs> thì ngược lại cũng như vậy đó à, phụ nữ thì thực sự là từ lứa tuổi 30 thì các bạn sẽ thấy là những à, dấu hiệu của sự lão hóa nó đến nhanh như một cơn bão và cản không kịp luôn ốc cũng vậy à, ông không bao giờ giấu tuổi của mình ốc không hiểu tại sao nhưng mà ốc rất là yêu những năm tháng của tuổi 30 ốc hiện nay 35 tuổi những ngày tháng này thực sự là mình thấy sinh nhật đến nhanh lắm cứ loay hoay là lại hết một năm <laughs> à, nhưng mà ốc thì ốc nghĩ rằng là phụ nữ ở tuổi này mới là cái thời điểm rực rỡ nhất tại vì đó là lúc bạn biết rực rỡ nhất và dạ. mặn ma nhất dạ bạn biết là bạn đang sống vì điều gì bạn muốn điều gì và bạn cần phải làm điều gì bạn chủ động mọi thứ trong cuộc sống của mình đã biết bao nhiêu thứ bạn chủ động bạn nắm trong tay thế thì tại sao cái việc chăm sóc da việc chăm sóc bản thân mình bạn lại phó mặc cho một ai đó bạn phải đợi ai đó là dưỡng da đi dưỡng da đi rồi bạn mới làm mà tại sao tự mình không tận hưởng cái điều này ốc không xem như đây là một cái bổn phận hay là một trách nhiệm mà ốc xem như là một cái điều mà mình được thưởng cho riêng bản thân mình sau tất cả những cái vất vả lo toan ốc rất là mong những cái ngày khi mà mình xong hết việc mình về đến nhà mình được tắm rửa mặt tẩy trang rồi sau đó mình dưỡng da cái cảm giác đó nó sung sướng vô cùng và ốc nghĩ rằng là mọi phụ nữ đều cần điều này Ờ, các bạn có thể có rất là nhiều lý do để thoái thác hoặc là từ chối việc dưỡng da ốc biết ai cũng có những cái khó khăn của riêng mình nhưng mà nếu đầu tư một bộ sản phẩm dưỡng da cơ bản ở một cái mức giá hợp lý giúp cho bạn đẹp hơn giúp cho bạn cản lại được cái quá trình lão hóa à, thì ông nghĩ là là một cái điều nó cũng không phải là ở cái mức là khó quá hay là không tưởng hay là không thể thực hiện được cho nên là có lẽ chúng ta có thể tiết kiệm những khoản khác để dành một phần nhất định cho những bộ sản phẩm dưỡng da và với Lagivado thì ông nghĩ các bạn hoàn toàn có thể làm được điều này tại vì các bạn ờ, chỉ có việc dưỡng thôi còn cái việc mà làm cho da đẹp như thế nào thì La Givado đã làm rất là tốt rồi trong tất cả những sản phẩm của La Givado đều có thể đáp ứng tương thích với mọi loại da cái này cũng là một cái điểm rất là khác biệt tức là nó sẽ không có kén da bạn thuộc là dòng da dầu da khô da hỗn hợp da mụn hay là những người thuộc da kích ứng thì vẫn có thể sử dụng gan Lagivado sau khi bạn dưỡng da cơ bản rồi và bạn cảm thấy đã tự tin với điều đó rồi thì bạn có thể sử dụng sang những bộ sản phẩm nó mang tính chuyên sâu hơn ví dụ như là bộ sản phẩm trẻ hóa da Indonesia thì lúc đó bạn sẽ thấy là cái hiệu quả nó cực kỳ rõ rệt khi mà nó đã ở cái nền tốt rồi thì bạn à, coi như là full option nội nội thất tốt rồi thì phía bên ngoài ngoại thất là coi như là chỉ còn ờ, bung lụa thôi nên là lúc đó bạn sẽ thấy là bạn tự tin và bạn yêu đời hơn rất là nhiều nên ông mong là sẽ không có người khách hàng nào đến cửa hàng của mình và nói rằng là ốc ơi chị cần ốc giúp là đưa cho chị một củ kem nó sẽ vừa dưỡng trắng da này nó vừa cấp ẩm này nó vừa chống nắng này nó vừa mờ đốm nâu nó vừa tàn nhang này nó <laughs> cái này là câu hỏi đau đầu nhất all in one là trong một thôi và chị sẽ đẹp và chị sẽ trẻ và chị sẽ trắng chà cái này cái này có nhưng mà chắc trong phim thôi anh đang định hỏi đấy đang định hỏi là em bán hàng em có gặp cái này lắm em, em gặp, gặp à? hoài em gặp hoài anh gặp hoài à cho nên là mọi người là ờ, tất cả mọi thứ uh, tất cả mọi thứ ở trong một hết cái gì cũng một thứ thôi mà là còn cam kết đấy chứ dạ. <laughs> cam kết là <laughs> mà phải giá rẻ nha <laughs> cam kết là còn giá rẻ nữa dạ yeah. Dạ. nói chung là um, nhiều khi á mình mình lúc đầu thì mình còn bất ngờ với những câu hỏi như vậy nhưng bây giờ thì mình thấy không có bất ngờ nữa mà mình lại có một cái một một chút gì đó mình hơi buồn và một chút gì đó mình hơi tiếc nuối trong lòng là tại sao tới bây giờ vẫn còn có những người họ lại quan điểm về việc dưỡng da như vậy thì ốc mong là những điều này sẽ không còn xảy ra nữa và mọi phụ nữ sẽ yêu thương bản thân mình nhiều hơn dù bạn là ai bạn làm công việc gì bạn còn nhiều lo toan ra sao nhưng mà một chút thời gian dành cho riêng mình ờ, việc chăm sóc da sẽ giúp cho bạn cảm thấy bạn có giá trị hơn và khi mà phụ nữ tự tin đó, và họ được yêu họ rất là xinh đẹp anh họ sẽ rất là mãn nguyện và điều đó sẽ không có thể nào giấu được giống như anh em Đúng mình rồi. vậy đó à, hôm nay à, được biết là ốc mới đi một chuyến vào Hàn Quốc yeah. Dạ. à, ờ, cả gia đình luôn Đấy, cả ốc cả cả anh xã là rùa cả cả yeah. ba đứa luôn yeah. Dạ. nhìn anh theo dõi toàn bộ Facebook nhìn rất là rất là khoái yeah. Dạ. vốn dĩ anh cũng rất là thích là sách con đi Đấy, chuyên sách con đi cũng đưa đi bốn lần rồi yeah. mùa đông mùa hè xuân hạ thu đông bốn mùa là sách con đi qua đây yeah. mà nhìn thấy à, cảnh mà gia đình ông đi là rất là khỏe. dạ. Yeah. À, sang này rồi thì ông cũng đi nhiều hàn rồi đi hàn nhiều anh phải đi nhiều lắm rồi đúng không em có thể chia sẻ một chút là em nhìn cái phong cách cái giá của người hàn ừ so với người việt mình và em có lời khuyên gì dành cho các bạn cảm ơn anh cô à, rất là hay và chắc em cũng biết là các em đã từng nhìn thấy người hàn họ diễn ra rồi đúng không dạ. em có thể lời, lời khuyên của em à, với các bạn đang đang xem livestream. Dạ, trong câu hỏi của anh nó có cả sự quan tâm và tình cảm của anh dành cho em và gia đình của em nữa nên em rất là cảm ơn. Thì xin lỗi các bạn là trong những ngày vừa qua ốc đã khủng bố facebook bằng rất là nhiều những hình ảnh gia đình <laughs> và ngày nào cũng ốc ốc từ sáng đến tối vẫn chưa hết hình mọi người thông cảm tại vì hàn quốc quá xinh đẹp quá quá nhiều những cái bối cảnh để mà chúng ta có thể lưu lại hình ảnh cả nhà thì những cái chuyến đi xa nó cũng giúp cho mình cảm thấy mình hạnh phúc hơn ốc rất là thích sự tương tác kết nối với những người thân trong gia đình của mình và đi đâu làm gì mình cũng muốn được ở bên cạnh họ mặc dù là đã phải chuẩn bị rất là nhiều hành lý cho cả nhà nhưng mà vẫn có một cái vali riêng dành cho mỹ phẩm đó anh em mang rất là nhiều và tối sau khi mà lo xong hết mọi việc việc thì uh, cha con sẽ chơi với nhau và mẹ ốc sẽ livestream ừ. có ngày ốc bắt mặt nạ có ngày thì ốc sử dụng cái gel mắt có ngày thì mình dưỡng da có ngày thì mình sử dụng toner hoặc có những lúc thì mình lại chia sẻ về kem chống nắng hay tất cả những sản phẩm mà ốc mang theo ốc xem như đó là một cái điều rất là hiển nhiên trong cuộc sống của mình à, một trong những cái điều khiến cho mình cảm thấy mình có động lực hơn trong việc kinh doanh mỹ phẩm cũng như là có ý tốt hơn trong việc chăm sóc chính bản thân mình và làn da của mình đó chính là nhìn những người phụ nữ và cả những người đàn ông tại Hàn Quốc ở đây thì mình có thể thấy ồ anh Giang tại sao một người đàn ông lại có thể yêu mỹ phẩm đến như vậy nhưng nếu các bạn sang Hàn Quốc thì các bạn sẽ thấy là những người đàn ông những người thanh niên yêu mỹ phẩm nhiều lắm đúng rồi ở khắp mọi nơi và có một bí mật là gì các nhà khoa học đến 70% là nam <laughs> nhà khoa học về mỹ phẩm 70 phần trăm là nam đấy dạ và ở Hàn Quốc á, các bạn có thể thấy rằng là trong nhà vệ sinh họ lúc nào cũng trang trí rất là đẹp và có những cái góc để mọi người make up tức là họ rất là quan trọng cái việc là chỉnh chu trong hình ảnh chúng ta sẽ không bao giờ thấy một người ra đường với một áo nhầu nhĩ một cái quần đùi và một đôi dép lào lết xết lết xết đi ngoài đường là không có họ lúc ừ. nào cũng chỉnh chu từ một người bán hàng cho đến cả những cô lao công tóc vẫn đánh phòng nha các bạn ừ. tóc sử dụng máy uống đánh phòng cuộn lô và đánh son họ có thể vào trong toilet với bộ trang phục của một cái người làm một công việc rất là bình thường họ đánh son họ dặn họ nhìn ngắm mình trong gương tự tin rồi họ mới bước ra ngoài tức là họ rất là yêu cái đẹp và họ biết rằng là khi mà họ chỉnh chu họ kỹ càng trong việc chăm sóc hình ảnh của mình họ sẽ đem đến cái sự tôn trọng cho người đối diện nên là ờ, đối với người Hàn thì mình nghĩ rằng cái đó đã là cái nét văn hóa của họ và trong việc dưỡng da thì người Hàn người ta rất là cầu kỳ và người ta lại không cho đó là cầu kỳ và người ta lại nghĩ rằng đó là một điều rất là bình thường họ có thể dưỡng da 10 bước 7 tới 10 bước không phải là một cái chuyện mà nó nó nó, nó có cái gì mà khiến cho mình ngạc nhiên cả tại vì họ đã sử dụng như vậy từ rất lâu cho nên họ các bạn cũng thấy rằng là về à, tốc độ lão hóa thì làn da của người Hàn Quốc so với làn da của những người cùng tuổi ở các đất nước khác thì da của họ căng mịn ít nếp nhăn ít đốm nâu và cộng thêm việc là họ lại biết sửa soạn một một chút make up một chút cushion một chút son hay là cái một kiểu tóc đẹp cũng làm cho người ta cảm thấy người ta trẻ trung hơn thì đó là những cái điều rất là cơ bản mình phải học mình phải học họ và có thể là mình không có đủ điều kiện hoặc không đủ thời gian để mà dưỡng da một cách quá cầu kỳ nhưng mà việc dưỡng da cơ bản hay là một màu son đẹp hay là một cái hộp cushion để mà bạn có thể che đi những cái khuyết điểm mà bạn không muốn người ta nhìn thấy là một cái điều mà ốc nghĩ là mọi người đều có thể áp dụng được à, anh đi sang Hàn à, nhiều và anh làm việc anh thì làm việc với những người chuyên ngành yeah. Dạ. là những người ăn rồi nghiên cứu về mỹ phẩm à, nam và nữ thì đa phần là những người nằm ở tuổi từ 40 đến 50 tuổi và không hiểu sao anh lại làm việc với những người ở tuổi 52 rất là nhiều yeah. Dạ. mà ở 52 tuổi mà anh thường thường anh post cái hình lên mọi người mà anh làm 37 tuổi mà họ là 52 tuổi mà nhìn là không khác nhau yeah. Dạ. không khác nhau khi mình còn già hơn yeah. già hơn mình cười một phát là mình nhăn túm tùm lên cái này nguyên mà cả một cái cốc chỗ này nó lòi ra nhưng mà họ cười một cái là mọi thứ nó cũng có gì hết à, đây là điều đặc biệt à, đúng là những như ông nói là không những phụ nữ đâu yeah. Dạ. mà là đàn ông của Hàn Quốc họ đều dưỡng da yeah. Dạ. đơn giản thôi đàn ông dưỡng da dưỡng da đàn ông người Việt Nam mình nghĩ đàn ông dưỡng da là là phấn là son là cái gì màu mè ghê gớm lắm không phải dưỡng da đơn giản nói với các anh ở đây biết luôn này dưỡng da đơn giản là làm cho nó sạch da cho da nó khỏe và nói ghê gớm hơn là gì để vờ nó hôn mùn nó không vào miệng Chỉ rồi nhà ốc dạo này cũng chịu dưỡng da rồi mọi người hồi đó lười lắm không bao giờ cho chét cái gì lên mặt nhưng mà dạo này là buổi tối ví dụ như là mặt mà có bị nổi một cục mụn là không có muốn ngày hôm sau là chụp hình với với, với vợ <laughs> con là thấy đâu phải dán miếng dán mụn liền để ngày hôm à. sau nó xẹp hay là bôi những cái loại kem để cho nó không làm cái vết thâm đó nó nó, nó lưu ở trên mặt mình lâu cho nên là à, tất cả những cái điều đó thực sự nếu mà nói đàn ông tự làm đi họ sẽ có thể là họ không làm nhưng mà nếu như họ thấy rằng là vợ mình là một người rất là chỉnh chu và yêu cái đẹp thì có thể họ cũng sẽ bị ảnh hưởng và chúng ta vẫn có thể dành cho nhau những cái sự chăm sóc như vậy ông nghĩ rằng là một buổi tối mình bên ờ, những thành viên trong gia đình của mình mẹ con vừa chơi với nhau mẹ dưỡng da con lanh quanh ở bên cạnh cũng là cái lúc mà mình kết nối với nhau các con của ốc rất là tôn trọng mẹ và hiểu rằng là mỗi tối là mẹ đều làm công việc này và thậm chí là tụi nhỏ nhà Úc là thuộc hết biết Indonesia là bộ nào <laughs> serum chai nào, toner chai nào, cream là hũ nào lấy đúng liền cushion nào, tông số 21 như thế nào màu số 23 ra sao, màu son là phân biệt được hết nên là ông nghĩ tất cả những cái điều đó nó cũng gọi là một chút gì đó cũng làm cho chồng con mình quan tâm đến mình và à, chúng ta sẽ có những cái câu chuyện thú vị khi mà bạn về nhà bạn chia sẻ về à, mọi việc mà bạn xảy ra trong ngày cùng với người thân của mình và họ họ sẽ thấy rằng là ồ với tất cả sự cố gắng của các bạn thì việc mà bạn có ngồi trước gương bạn à, chăm sóc da là một cái điều rất là xứng đáng dành cho bạn à, à khoe với các bạn là hôm nay là ốc đang à, đánh màu son mới của La Givado và ốc rất là thích cái màu son này nó làm cho có lẽ nó làm cho nụ cười của mình đẹp hơn là bởi vì màu son lên rất là chuẩn mà lại vẫn có độ ẩm nhất định hai thứ hai thứ hai thứ yeah, và cả cushion nữa cái này là à, ông có thể tiết lộ cho các bạn luôn bởi vì chưa ai biết đâu yeah. bí mật với ông nha ai chưa ai biết đâu các bạn nha hôm nay mới mới nhã hình và ốc là người cầm đầu tiên còn chưa tất cả các đại lý chưa ai biết đây là question của lại cái vào đâu đâu dạ. yeah. khi nào sản phẩm này chính thức sẽ lên sóng ồ ạt ạ à, đầu tháng 6 yeah. Dạ. hoặc là đầu tháng 6 không lâu nữa các bạn à, đây là một sản phẩm mà được test từ tháng 7 năm ngoái rồi ừ. riêng à, có thể à, chia sẻ với ốc nha quá trình nghiên cứu à, Andy ở đây là gì đầu tiên là kiểm tra cái chất của vỏ hộp và đến 20 loài cái vỏ hộp đã được gửi về mặt cốt để kiểm tra yeah. Dạ. xem cái loài nào từ cái việc mở nắp này gập này cái tiếng kêu của nó nào và gập tới gập lui gập hàng trăm lần để xem nó có gãy hay không này rất là kỹ hai là, là mở à, mở cái đáy ra rồi sau đấy là kiểm tra từng cái kiếm này cũng phải kiểm tra rất là kỹ để xem là nó có mặt thật nó có ảo hay không yeah. Dạ. nó có bị ảo hay không đấy nó có bị làm xấu mặt đi hay không cái thứ ba là miệng lót kiểm tra miệng lót Đấy. Yeah. Dạ. kiểm tra miệng lót từng từng ly tỷ một và phải giặt hai lần để kiểm tra xem nó có bở hay không và cái phấn này đẩy cái, cái miếng lót này đánh vào nó có bạn hay không yeah. Dạ. này từng siêu một rồi kiểm tra cái chất chất ở trong này là cushion này các màu kiểm tra tới kiểm tra lui đánh từ không biết bao nhiêu là hàng trăm bản là test tới test lui cái này ừ, ừ. và cứ lôi lên công ty lại test lại sự kiện lại test và cho test test xong bảo không hài lòng lại dẹp lại chọn cái khác và cứ chọn tới chọn lui chọn giết từ tháng 7 năm ngoái giờ đấy thì mới ra được cái này thường ăn quá à, thế thực ra là bản thân khi anh đưa ra cái từ là từ Marcos đấy, là đỉnh cao của mỹ phẩm hay là là cái đồ slogan của nó là tinh hoa mỹ phẩm Hàn Quốc dạ. đã không làm thì thôi đã chọn thì chọn ra nơi và tôn trọng khi chúng ta tôn trọng người tiêu dùng thì chúng ta lựa chọn kỹ à, không vội vàng về vấn đề tài chính mà lựa chọn kỹ để đưa một cái sản phẩm ra thị trường cho nó hoàn hảo để người người xài cảm thấy là à, rất là happy rất là hạnh phúc và được tôn trọng người bạn cũng cảm thấy yên tâm là không phải lo lắng gì về một sản phẩm nữa thì không phải giá bạn là mắc cái này mắc cái kia ừ. thì lại khổ dạ. và có một điều đặc biệt à, ông thấy không tất cả các sản phẩm của Lagivado chưa ra sản phẩm hàng phẩm chưa bán thì công bố phải có rồi dạ. tức là phải ra công bố gửi mẫu này về những mẫu này là mẫu để xin công bố này và xin công bố rồi khi nào xong xuôi công bố thì bắt đầu mới bán chứ không phải là bán khi chưa có công bố yeah, dạ, đó, đó là, là điều đặc thù quy trình rất là bài bản à, rất bài bản rất chi tiết luôn không có vội vàng nhiều bạn bảo anh ơi cứ đưa hàng ra đi bọn em bán đơn giản bán hàng thì đơn giản thôi nhưng xây thương hiệu nó mới là lâu dài yeah. Dạ. giữ được cái văn hóa cái bản sắc văn hóa của doanh nghiệp nó mới là điều đặc biệt đối với Lagivado à, đối với Marcos cho yeah. Dạ. nên là anh không có vội vàng anh cứ bình tĩnh để cho thị trường đón nhận một cách tốt nhất khi mà chúng ta trên thị trường tốt rồi thì trong quan điểm của anh mà người đều biết khi anh xây thương hiệu thương hiệu đơn giản nó chỉ là nói nhãn thực chung và đây là cái điều mà anh, anh thẩm cách đây từ năm 2005 mà anh được chính anh nhãn tư trung à, chủ tịch của trường đào tạo doanh nhân dạy anh là thương hiệu nó chính là cái hiểu để mà thương cho nên tạo ra cái hiểu để cho người ta thương đó khi người ta đã thương rồi có cái hiểu rồi người ta thương rồi thì mình bán cái gì cũng được và đừng làm phủ lòng thương của mọi người à, đó là tiêu chí kinh doanh à, cái giá trị mà văn hóa của Marco hướng tới gọi là Givado hướng tới yeah. Dạ. À, nãy giờ các bạn nghe những lời chia sẻ của anh Giang thì chắc các bạn cũng hiểu được tấm lòng và tâm huyết của anh. Ông nghĩ rằng là với sự cầu thị, sự chân thành thì có lẽ là chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận được điều đó. Và những khách hàng của Ốc Mama cũng vậy anh, họ bây giờ họ rất là tinh tế, nhạy cảm Chính và sao? họ sẽ biết lựa chọn cho mình những sản phẩm tốt. À, tất nhiên là có sự hỗ trợ tư vấn của đội ngũ bán hàng hay là những người làm có tâm, nhưng mà chúng tôi vẫn tin rằng là chính những khách hàng mới là người chủ động nhất trong việc đưa ra sự lựa chọn cho chính mình. Và các bạn sẽ không thể nào có lòng lòng tin nếu như các bạn nhìn một sản phẩm mà các bạn hoang mang ủa sao nhìn nó kỳ kỳ vậy ta không biết thành phần nó như thế nào nhưng mà với Lagivado ông nghĩ là các bạn sẽ không gặp phải cái cảm giác này tại vì tất cả những sản phẩm của Lagivado nó có một chút gì đó nó nó rất là gần gũi nó rất là thân thiện nhưng mà nó cũng đầy sự chuyên nghiệp ở trong đó cho nên ốc nghĩ với cái cảm nhận từ bên ngoài như vậy và cả những cảm nhận từ bên trong khi bạn đã thực sự tiếp cận và sử dụng thì nó sẽ cho bạn cái lòng tin về những sản phẩm tốt của Lagivado hay là Indonesia thuộc Lagivado có lẽ là những gì mà chúng ta nói ngày hôm nay cũng đủ để à, mọi người hiểu được nhau cảm nhau hơn và em cũng hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới thì em có thể làm thật tốt công việc của mình mọi người sẽ biết nhiều hơn về Lagivado và em cũng à, mong rằng doanh số <laughs> tiền của em <laughs> tăng à, lên <laughs> nhiều cái đó cũng là một cái điều mà thực tế là mình rất là mong muốn để à, mình sẽ dư dả hơn một chút và mình sẽ có những cái chuyến đi chơi xa cùng với gia đình của mình để còn có hình khoe với các bạn nữa chứ okay. và cũng mong là tất cả những đại lý hay những nhà phân phối khác của Lagivado các bạn cũng sẽ cùng ốc và chúng ta sẽ làm những điều thật là đúng đắn với công việc của một người kinh doanh mỹ phẩm để tất cả những khách hàng của mình một khi mà đã lựa chọn mình thì người ta sẽ không thất vọng À, cảm ơn Đốc à, đã tới buổi ngày hôm nay. Dạ. Trước khi à, à buổi livestream kết thúc thì à, tôi cũng chia sẻ với các bạn, à, chủ là các bạn ở trên Facebook của ông thôi Trên Facebook của tôi thì các bạn đều biết rồi. À, tối nay tôi sẽ có một chuyến đi Hàn Quốc, đi 10 ngày luôn, trong dã 10 ngày. Tôi làm việc với à, Viện Khoa học Hàn Quốc và đưa 38 đại xuất sắc của Lagivado sang Hàn Quốc đào tạo. Đưa 38 người đào tạo trong vòng 10 ngày, rồi sau để đưa trở về Việt Nam. Tức là tôi muốn đưa cái phiên bản gốc của người Hàn Quốc theo quản lý da và chăm sóc da chuẩn Hàn Quốc đưa về cho người Việt Nam của mình chính cái đội ngũ này sang Hàn Quốc học sau này về sẽ trực tiếp training cho thị trường yeah. thì dạ. một mình tôi làm không có đủ một mình anh làm không có đủ sức yeah. Dạ. mà làm để cho nhiều người cùng làm à, đấy là điều số 1 đầu tiên thì chúng tôi cũng có một chuyến đi dài ngày và các bạn có thể follow Facebook để các bạn xem chúng tôi học cái gì cái điều thứ hai là nếu các bạn trên Facebook của ốc à, các bạn à, có thể muốn mua sản phẩm hoặc là các bạn muốn kinh doanh các bạn muốn kinh doanh Lagivado thì các bạn à, hãy à, inbox cho chị Ốc yeah. Dạ. vì khi các bạn tới về Lagivado các bạn không chỉ đơn thuần các bạn có một sản phẩm tốt để các bạn bán mà à, chúng tôi còn chuẩn bị đầy đủ cho các bạn tất cả hình ảnh video đội ngũ hỗ trợ và đặc biệt là chế độ đào tạo yeah. Dạ. đối với một người tôi rất là thích và tôi làm cái nghề đào tạo 16 năm rồi à, 16 năm làm về thị trường và đã đào tạo à, cho cái hệ thống đào tạo của mình 16 năm nay rồi cho nên anh rất là thích là gì à, khi một bạn bắt tay vào con sổ trắng tinh tức là chưa biết gì về mỹ phẩm dạ. và đào tạo từ một người chưa biết cái gì để một người thành công cho nên có những bạn là chưa bao giờ kinh doanh mỹ phẩm các bạn băn khoăn là liệu là có kinh doanh được hay không à, liệu mình có bán được mỹ phẩm hay không mà mình có duyên hay không thì à, các bạn có thể inbox cho bốc à, ốc và tôi cũng sẽ hỗ trợ à, tôi sẽ phân tích cho các bạn tôi không nói là giúp các bạn 100% các bạn có thể kinh doanh thành công cái này tôi không cam kết được bởi vì 50% là từ người khác từ các bạn được ha à, 50 phần trăm là từ đào tạo và 50 phần trăm là từ các bạn à, trong bốn phần đó là kiến thức kỹ năng đấy, thái độ và hành động thì tôi sẽ giúp cho các bạn được về phần kiến thức và kỹ năng còn phần thái độ là do các bạn phần hành động là do các bạn dạ. đấy, nếu các bạn đang lăn tăn đang băn khoăn là liệu mình có làm được hay không các bạn cứ mạnh dạn inbox cho chị úc à, chị úc đi rồi à Ông sẽ kết nối khi với mà làm tôi sẽ là người đào tạo cho các bạn chi tiết luôn cam kết với các bạn luôn đấy rồi cam kết với các bạn điều này nhá vì đây là niềm đam mê của tôi vui nhất là khi thầy các bạn chưa biết gì yeah. Dạ. à, bị ba bị bõm từ con số không tròn chính và sau này các bạn thành công ở trong ngành mỹ phẩm này yeah. Dạ. sau đấy các bạn thành công rồi các bạn không kinh doanh bởi là Givado nữa các bạn kinh doanh cái cái khác chúng tôi cũng rất là vui đó là văn hóa của Marcos yeah. Dạ. đấy rất là thoải mái không có khe những cái việc này ok miễn là các bạn thành công và các bạn nhớ yeah. đã một thời được đồng hành cùng Marcos Marcos được đã một thời được đồng hành cùng La Givado à, đấy là niềm vui của chúng tôi thôi. Dạ. à, buổi livestream ngày hôm nay thì à, cũng đến đây là kết thúc à, cảm ơn à, ốc đã dành một buổi à, một tiếng đồng hồ để à, chia sẻ cùng anh giao lưu cùng với anh và chia sẻ cùng các bạn trên facebook của của tôi yeah. Dạ. À, tất cả các bạn chúng ta cùng à, chào chị ông nha và tôi cũng chào tất cả các bạn trên à, Facebook của ông rất là nhiều và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xíu nói câu nữa thôi. Rồi ok, à, là cho ông. Cảm ơn anh rất là nhiều vì ngày hôm nay và ốc rất là vui vì được đến đây để được nói chuyện với à, một uh, người đứng đầu một người thủ lĩnh nhưng mà anh quá thân thiện anh quá dễ thương và anh luôn làm việc với tất cả cái tâm của mình em nghĩ cái điều đó khiến chúng ta cũng có thể cảm và kết nối với nhau được nhiều hơn và những gì mà anh Giang đã nói thì cũng như là một lời cam kết dành cho tất cả các bạn muốn kinh doanh Lagivado các bạn có thể kết nối với ốc và ốc sẽ liên hệ với Mascos liên hệ với anh Giang để các bạn sẽ được đào tạo một cách bài bản vì ốc nghĩ rằng khi chúng ta được học chúng ta có cái nền tảng kiến thức vững chắc để các bạn hiểu về công việc các bạn đang làm tức là các bạn đã có cơ hội tới có thể là tới 50% cho cái sự thành công của các bạn 30% còn lại chính là cái kinh nghiệm thực tế và 20% còn lại là sự nỗ lực và cố gắng của các bạn rất là mong các bạn sẽ thành công trong công việc này tự tin lên à, và đây là bó hoa này không phải của cá nhân anh yeah. Dạ. mà của các bạn đại lý của Lazivado à, các bạn có nhận là là anh Giang hãy thay mặt toàn bộ tất cả các bạn đại lý là tặng chị Ốc một bó hoa đây là tấm lòng của tất cả các bạn đại lý à, khác nhau ở cái văn hóa tức là ừ. ông có thấy một sự đặc biệt ở văn hóa của Vado không yeah. Dạ. à, mọi người cùng mình kinh doanh Vado đáng lẽ là phải ghét nhau đúng không nhưng mà ở Vado thì mọi người rất là yêu thương nhau rất là quý mến nhau và sẵn sàng xe bài cho nhau yeah. Dạ. rất nhiệt tình cái này em có cảm nhận được mỗi à. lần em bắt bài cho Vado là trời ơi rất là nhiều bạn vào cùng trò chuyện và cùng ờ, thả tim cảm ơn các bạn rất là nhiều cảm ơn ờ, bó hoa này ok và đây là thay mặt tất cả các đại lý cảm ơn ông yeah. Dạ. rất là nhiều em cảm ơn anh và một lần nữa cảm ơn các bạn và Ốc hy vọng là Ốc sẽ được gắn bó với Lagivado, với Mascos và cả Indonesia một thời gian thật là lâu okay. Và biết đâu lại có một dịp nào đó được tung tăng ở đất nước Hàn Quốc xinh đẹp Chắc chắn đấy chứ, chắc chắn đấy chứ à, <laughs> Những nhà phân phối xuất sắc của Lagivado thì sao? Cảm ơn okay. ông rất là nhiều vì cảm hôm nay ạ à. à, Bye bye, xin chào tất cả các bạn nhé Tạm bye biệt